chào tất cả anh em hiện nay đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp thì uh, chúng tôi cũng có nghiên cứu ra một cái ờ, máy máy phân âm hưởng tài xỉu để áp dụng cho những anh em nào đi làm thay con khi đi chơi anh em nên uh, mang theo một cái máy này đây nó là những cái máy phân âm tất cả hàng này là của Thái Lan nhập khẩu từ Thái Lan về chuẩn 100% khi sử dụng cái máy này thì chúng ta có thể biết được cái âm lượng của bộ hột tài xỉu khi nó rơi xuống đĩa và ừ. qua đó nó phân tích được cái ờ, dung lượng có nghĩa là cái độ dung khi nó rơi xuống cái dĩa này và biết được khi mặt nhất hoặc là mặt lục nó rơi xuống nó khác nhau như thế nào ví dụ như là một cái à, dài nó sẽ là lên tứ ngũ lục nếu như lên tứ ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài còn 123 nhất nhị tam thì chúng ta lên đánh xỉu trên đây có một cái bộ hột là hột trợ hoàn toàn 100% bây giờ tôi sẽ test thử qua cái bộ à, hột này thứ nhất tôi sẽ thử qua nước muối này. để cho anh em xem à, cảm nhận hột thì đổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ đây là hỗ trợ 100% nếu như anh em nào không tin có thể mang cái à, hột của mình đi và mang chén dĩa của mình đi đến đây tôi sẽ test cho anh em xem anh em ờ, không nên ờ, nghĩ cái chuyện gọi là lừa bịp hay là những cái này là không chơi được mà chúng ta nên thực tế một chút bởi vì khoa học bây giờ nó thời kỳ công nghệ 4.0 là tất cả mọi cái nó đều phát triển và cũng ờ, dựa theo cái nhu cầu của anh em chúng tôi cũng phải phát triển theo cũng có một số nơi người ta sử dụng những cái cách để chơi khi thử cho anh em ấy có thể là thử được nhưng mà khi về nhà là không chơi được nhưng mà với lại cơ sở của chúng tôi thì anh em cứ yên tâm hoàn toàn như thế còn anh em nào cần liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình đây, số điện thoại là anh em lưu ý những số điện thoại ở trên màn hình nhé bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em về cái ờ, bộ ờ, máy phân âm của tài xỉu đây nó là hộp trợ hoàn toàn bình thường đây tôi sẽ thử qua 500 đây nó cùng 500 anh em chén dĩa nắp thì hoàn toàn bình thường đây nắp này. hột thì không có gì nắp đây không dính không hít gì cả ở đây chính xác là cùng 100 trên đây là có hai cái loại máy tất cả là đều của Thái Lan hết đây gọi là cái máy E2 này còn đây là máy đời à, máy F3 bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem một số chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái máy này nó có tính chính xác như thế nào và đồng thời cái cục dung này tôi sẽ để một khoảng cách rất là xa để anh em cảm nhận xem à, cái nhịp dung của nó có đúng như thực tế những gì mà tôi đang à, nói ở trên clip thôi bây giờ tôi sẽ để cái máy đây và tôi bật công tắc đây đây đó là cái công tắc này có nút gạt mở anh em ấy. on off này thì anh em gạt công tắc lên là máy sẽ rung và khi ờ, đấy là khởi động máy và bắt đầu vào chơi thì anh em ấn cái nút trắng này bật công tắc lên và ấn cái nút trắng thì nó sẽ nháy hai cái đó và chúng ta bắt đầu chơi khi chơi thì tất nhiên anh em phải hướng cái mic đây gọi cái mic này nó rất là nhỏ đó, cái mic này nhé. thì chúng ta nên hướng cái mic ra về phía hồn thì cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem đó, như bây giờ là một cái dài không nếu như một cái dài này thì theo máy phân tích thì chúng ta được biết nó sẽ về 456 và khi về 456 thì tất nhiên là chúng ta biết nên biết đánh gì đấy đánh tài nó đây nó là một trường hợp trận phản vì sao nó lên con nhất con nhị và con lục sẽ phản này không sao bởi vì sao nó lên cả hai con cả nhất và con lục nên những chén này có thể gọi là chén phản chúng ta có thể bỏ qua không sao bởi vì nó không có cái gì là tuyệt đối 100 phần trăm cả tôi sẽ test cho anh em một hai chén nữa như bây giờ tiếp tục nó là về có tứ ngũ lục và tứ ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài đó chính xác không nha chén trước là chúng ta thua nhưng mà chén này là chúng ta đã gỡ lại cái chén trước nếu như anh em vào chơi thì tốt nhất là nên đánh đều tiền không nên đánh mạnh tay vào bởi vì đánh không nên đánh chén kết kết một cái là chết đấy tôi cứ nói như thế để anh em à, thoải mái bởi vì sao khi chúng ta đánh một ừ, tài xỉu nó chén phản rất là nhiều chúng ta không nên đánh một ờ, chén chén ờ, chén tử chén chết vẫn là một cái dài một cái dài nghĩa là vẫn có tứ lũ lục tôi sẽ khui thử cho anh em xem tứ lũ lục thì tất nhiên chúng ta vẫn phải đánh tài rồi đó hai con lũ và một con tứ chính xác không ạ đó. bây giờ đó là nháy hai cái ngắn hai cái ngắn đồng thời nó là báo cho chúng ta biết ở bên trong là có nhất định xỉu khi có nhất định xỉu thì anh em biết mình nên phải đánh con gì đánh tài không? nếu như ai mà chưa đánh xỉu nếu như ai mà muốn chắc chắn hơn ờ, tránh trường hợp thua thì chúng ta nên đánh nhất nhị và đánh xỉu đó chỉ xác không nha có con nhất và một con nhất là hai con tam nếu như mà đánh vào nhất thì xỉu thì chúng ta được ăn luôn cả mặt nhất này bây giờ máy hoàn toàn không dung không dung có nghĩa là nó sẽ không thu được sóng nếu như trường hợp này anh em biết tại sao bởi vì cái mic này anh em do máy rung nên cái mic nó hướng ra ngoài nên cái độ phát sóng của chúng ta không chính xác thì chúng ta phải xoay ngược lại làm sao cho cái mic nó hướng về đối diện với cái máy này với cái bộ hột của chúng ta thì lúc đấy thì nó sẽ báo chúng ta biết chính xác hơn nhưng bây giờ không rung thì nó là hên xui hên xui thì tốt nhất là chúng ta không nên đánh bỏ chén này và tôi sẽ khu thử cho anh em xem đó bây giờ nó là lên hai con ngũ và một con nhất à, một con nhị bây giờ một chén dạng một cái dài một cái dài thì cũng như chén trước ấy, nó sẽ là có tứ có ngũ và có lục tứ lục thì chúng ta nên đánh tài đó anh em thấy thế nào có tứ có ngũ và có lục nhé chuẩn 100% không sai một tiếng nào bây giờ lại không dung không dung thì tốt nhất chúng ta là nó là những cái chén này là mình không máy không báo vì máy nó không báo được thì chúng ta bỏ chén này chúng ta không nên đánh một ba năm xỉu chín tiếp tục không dung chúng ta bỏ tiếp tôi sẽ không vô chén này nữa và tôi sẽ tôi sẽ lắc tiếp này đó bây giờ máy đã dung dung một cái như thế này tất nhiên chúng ta phải đánh tài giống như chén trước rồi ngũ lục tài đây là một là trường hợp chén phản này bởi vì tại sao nó lên cả con ngũ và con nhất đồng thời kết hợp lên một con à, nhị nữa thì nó có lên cả hai con này nên chúng ta đây là trường hợp chén phản tôi nói với anh em ngay từ đầu ấy. trong tài xỉu tất nhiên phải có đường phản thì nó là có nhưng mà nó không nhiều từ đầu giờ tôi cũng lắp khoảng 8 chén hay là 9 chén gì đó thì mới có hai chén phản xảy ra bây giờ là một cái dài tiếp nhé một cái dài tiếp như cái kinh nghiệm của tôi tôi sẽ đặt vào ngũ lục tài đó có con ngũ và hai con tứ tài 13 điểm chuẩn không ạ tôi sẽ lắp thêm cho anh em một hai chén nữa vẫn là một cái dài nhé một cái dài giống như chén trước thôi tôi sẽ đặt vào ngũ lục tài bây giờ nó là hai con ngũ và một con tứ chén trước là hai tứ và một ngũ bây giờ là hai ngũ và một tứ có những trường hợp chén phản bởi vì sao khi trường hợp chén phản là có thể nó sẽ có con lục này con nhất và một con bất kỳ nào nó sẽ nổi lên thì đấy là trường hợp chấn phản thì chúng ta máy không thể phân tích được giống như là hai cái ông này ông cùng rơi xuống một lúc này thì làm sao mà máy có thể phân tích được khi cái mặt nhất với lại mặt ờ, ngũ hoặc mặt lục nổi lên còn với trường hợp như đấy là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai nó là con nhị này con tứ và con ờ, đây ví dụ như trường hợp này đi một bốn năm này trường hợp 145 này tại sao vậy ờ, nó cũng là tránh phản bởi vì khi hột nó rơi xuống là có con nhất và con ngũ con tứ thì cũng giống như chén trước nó sẽ một là máy sẽ không dung bởi vì nó không phân tích được máy ờ, được cái độ dung của hột rơi xuống thứ hai nữa là khi rơi xuống thì cả mặt nhất và mặt ngũ ờ, hoặc là mặt lục nó nổi lên thì rất khó để có thể phân tích với cái nhịp dung của nó bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một chén nữa đến cuối đó bây giờ nó là một cái dài nhé. một cái dài thì chúng ta nên đánh gì thì anh em biết rồi đấy khi có một cái dạng dùng một cái dài này thì chúng ta nên đánh tài và đánh kèm theo ngũ lục tài đó anh em thấy đúng không hai con lục và một con ngũ nếu bây giờ đánh vào ngũ lục tài thì tôi đã ăn 100% rồi còn nếu như mà trường hợp nó lên con nhất này tứ này và con lục thì nó cũng có thể là có đường phản những chén đó thì chúng ta nên bỏ qua vì với ờ, cái cường độ dung của máy ấy, nó không thể là chính xác tuyệt đối 100% được giống như là vì đây nó những cái đồ không tan bây giờ tôi sẽ soi và kiểm hộp cho anh em tôi sẽ soi qua đèn flash để cho anh em ờ, thấy hộp này thì hoàn toàn trong suốt không tăng tích gì cả nó là hỗ trợ thôi Đấy, anh em nhìn nó không phải là hột báo rung hay là giết cả nặng cũng hoàn toàn bình thường đây Đó, anh em thấy không hột thì hoàn toàn bình thường nhé để anh em nào cần tìm hiểu tư vấn và muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình khi anh em đến đây tôi sẽ test thử cho anh em tôi lưu ý một điều là tôi bán hàng thật không bán hàng giả nên anh em cứ đến và mang chén dĩa nắp của anh em lên tôi chỉ cần mỗi cái máy thôi là tôi sẽ biết được chào tạm biệt tất cả anh em